nhiều cơ hội hơn cho đội tuyển Việt Nam để có được bàn thắng. được thể trạng tốt nhất một chút tiểu xảo với tâm lý của đồng Paula anh đang làm cố gắng để tạo sự mất tập trung và ức chế từ phía đội trưởng của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Ngọc Hải Thank you. kiểu này thì penalty thì đừng có cãi nhá anh tài ơi anh tha cho bọn em đi trời ơi tôi ờ, tôi không quan sát rõ nhưng đá lá thì cứ penalty thôi Ê, em xuống lên trời cho anh nhá Nhìn mặt là biết xuất trưởng ê, ê, ê, ê, làm gì đấy à, được không à lấy xuống